của quý bạn hàng ngày hôm nay chúng tôi tổ chức sự kiện để mang đến cho quý bạn hàng một bộ sản phẩm mới bao gồm máy lọc nước đầu nguồn máy lo neo và neo hot bình nước nóng Luxi Essari một lần nữa thay mặt tập đoàn Tân Hóa Đại Thành tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý các quý bạn hàng đã đến tham dự sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay xin kính chúc quý vị khách quý các quý bạn hàng sức khỏe thành công và hạnh phúc xin trân trọng cảm ơn thấy rõ sự khác biệt không ạ? Những à, thuật viên ờ, có thể đưa cái ờ, kết quả lên trên ờ, Đấy quy định là 0,2 đến 1 Thì ở đây chúng ta thấy được là sau lòng chỉ còn 0,03 Tức là không chứ không còn gì Rồi làm đôi trẻ giúp em dạ yeah, trên sân khấu là anh tuấn và anh bình đang thử nước, à nước quả thế nào và cái um, nước trà nó đậm vâng. và nhiều trà à, tức là giống như nước tinh khiết đóng chai luôn ạ à. giống như nước la luôn ok